Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Chào Ngày Mới sáng hôm nay Chủ nhật ngày 6 tháng 12 năm 2009. Thưa quý vị, để mở đầu cho Chào Ngày Mới hôm nay thì chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị một cuộc trò chuyện để giúp quý vị có thêm sự phấn khởi để theo dõi suốt 30 phút của chương trình. Thưa quý vị, có thể nói nhạc sĩ Minh Châu trong suốt thời gian qua là một nhạc sĩ đã có rất nhiều những ca khúc được khán giả yêu thích và hơn nữa là những ca khúc à, có chỗ đứng cũng như là đoạt giải trong chương trình Làng Sóng Xanh. Có thể kể đến một số những ca khúc như là Ánh sáng đời tôi, Vũ điệu thần tiên, Một ngày bình yên hay là Mẹ ơi vân vân. Tuy nhiên thì trong những năm gần đây thì anh đã chuyển hướng và sự chuyển hướng của anh là để đầu tư thời gian, công sức à, và cả ý tưởng của mình để viết những bản trường ca, một thể loại âm nhạc rất riêng của Việt Nam. Và hôm nay nhân dịp nhạc sĩ Minh Châu giới thiệu trình làng album Trường ca người Việt, chương trình chào ngày mới cũng hân hạnh được mời nhạc sĩ Minh Châu đến phim trường để hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện với nhạc sĩ. Xin được chào nhạc sĩ Minh Châu ạ. Dạ, xin chào uh, à, Trâm, xin chào tất cả các bạn và xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Vậy thì thưa nhạc sĩ Minh Châu để mở đầu cho cuộc trò chuyện hôm nay nếu như phải có một cái sự giới thiệu thật là ngắn gọn về khái niệm của trường ca thì nhạc sĩ sẽ giới thiệu như thế nào? À, tôi nhớ là trước đây khoảng 4 thập kỷ thì lúc đó có um, những cái à, nhạc sĩ tiền bối của thời đó đã có những cái trường ca rất là à, rất là gây ấn tượng nơi người nghe à, mà thường là những cái trường ca đó thường là nói về cái tình yêu quê hương đất nước ừ. chẳng hạn ví dụ như trường ca hội trùng dương của nhà sĩ phạm đình trương chẳng hạn yeah. Dạ. thì à, um, mà đó cũng là những cái điều mà hồi nào đến giờ từ khi mà bắt đầu cho viết nhạc từ những cái năm 17, 18 tuổi á là một cái đề tài và về quê hương, về đất nước, về con về người Việt nó là cái mà tự nhiên nó nảy nảy nảy sinh ở trong lòng mình nó cũng giống như là cái nền à, âm nhạc à, cổ truyền của Việt Nam nó cũng là một cái mà Châu rất là đam mê và mình theo đuổi nó mặc dù là lặng lẽ thôi à, nó, nó nó trường kỳ từ cái hồi 17 18 tuổi cho đến bây giờ nhưng mà khi mà à, đồng thời với những cái tặng nhạc phẩm như hồi nãy là bạn nói là khán giả biết đến mình qua những cái tác phẩm nhạc nhẹ đó nhạc nhẹ. chẳng hạn như là vũ dạ. điệu thần tiên một ngày bình yên này kia thì cái đó là những cái cái cái nhạc phẩm mà nó được à, à, ra đời và nó được sống từ cái hồi mà nhạc nhẹ Việt Nam nó nó nó nó khởi phát mạnh vào cái khoảng năm 98 trở lại về sau này đó thì là đồng thời có đó đó cũng là một cái mạng đời sống của mình nhưng mà thực sự ở bên trong đó thì là cái cái đam mê âm nhạc cổ truyền và cái nghiên cứu văn hóa dân gian đó là một cái niềm đam mê của châu rất là lớn từ trước đến giờ và à, từ các những cái tác phẩm mà ngay từ đầu tay mình viết chẳng hạn như là phổ bài thơ gái quê của Hà Mạc Tử từ những cái ngày đầu 17 18 tuổi nó là cái dòng nhạc mang âm hưởng dân ca ừ. và sau này thì những cái tình yêu đó tình yêu của dân ca tình yêu của quê hương đất nước con người Việt Nam thì tôi nghĩ là mình sẽ phải thể hiện nó bằng những cái tác phẩm dài hơi thì cái thể loại trường ca là một cái thể loại mà có khi là những cái đề tài lớn mà một ca khúc không thể đủ truyền tải được. được thì dạ. mình phải dùng cái thể loại trường ca. À, thưa anh, khi anh viết trường ca thì anh à, có bị ảnh hưởng bởi những tác phẩm trường ca trước đây không ạ? À? Của Việt Nam ạ? Dạ, ngay từ bé thì là Châu đã được nghe những cái trường ca trước đây của những cái nhạc sĩ của thời kỳ đầu. À, mà thường là những nhạc sĩ đó là những cái người mà đi đi đầu trong phong trào tân nhạc nữa chẳng hạn như là trường ca sông lô của nhạc sĩ văn cao dạ. hoặc là chẳng hạn như là trường ca hội trùng dương của nhạc sĩ phạm đình chương à, thì những cái bài hát đó thì là mình tìm được cái sự đồng cảm và sự rung động mãnh liệt lắm và khi mà chú bắt tay vào chú từ cái hồi mà bắt đầu mình đi vào cái con mình dùng trường ca để mình diễn tả về uh, quê hương đất nước con người Việt Nam thì là mình phải nghiên cứu rất là nhiều tất cả những cái tác phẩm mà của những bậc tiền bối trước đây đã viết và đồng thời mình tìm rất là nhiều tài liệu qua trên mạng hoặc là trên trong những cái thư tàng thư mà còn lưu trữ để cái người cùng thời hồi đó nhận xét về cái trường ca đó về mặt chuyên môn về mặt học thuật về mặt uh, văn hóa thì à, những cái gì được và những cái gì chưa được với cái mắt cái cái nhìn nhận của thời đó và mình ứng với lại cái hệ quy chiếu của mình bây giờ mình coi ở à, cái trường ca đó cái ngôn ngữ của cái thập niên đó ừ. đến bây giờ mình nhìn lại thì cái gì nó cần phải điều chỉnh cái gì phải bổ sung ừ, để đúng để mình mình xây dựng lên một cái một cái nhìn mới cũng về một cái nhìn nói là mới nhưng mà nó vẫn là cái vẫn nền tảng nền tảng. của những dạ. cái cái cái cái cái cái cái sắc, bản sắc cũ nhưng mà với cái nhìn của cái thời đại bây giờ cũng nhìn lại về non nước Việt Nam với tất cả những cái biến thiên thăng trầm ở trong cái quá trình mà phát triển của nó cũng giống như con người à, người Việt người Việt thì xưa này từ 4.000 năm nay thì cái nội tâm thì châu nghĩ là là là là trước đây à, trước đây 40 năm mà các nhạc sĩ tiền bối mà viết trường ca nhìn về người Việt yeah. Dạ. thì đến bây giờ thì nó cũng không khác bao nhiêu đâu bởi yeah. Dạ. vì so với 4.000 năm cái văn hiến của nó thì là <laughs> cái bản chất bên trong của người Việt thì nó cũng không khác nhiều nhưng tuy nhiên mình sẽ truyền tải nó cái nhìn về cái cái hồn cốt của người Việt với cái nhìn của thời đại bây giờ và cái cách diễn tả của mình như thế nào để cho ngay như công chúng của cái thời hiện tại này nhìn vào trong đó họ có thể quy chiếu được họ thấy được toàn bộ cái tiến trình phát triển của người dạ. Việt yeah. Dạ. Thưa quý vị và qua phần trình bày vừa rồi của nhạc sĩ Minh Châu thì chúng ta đã hiểu rõ hơn một chút về khái niệm của trường ca và đến với phim trường ngày hôm nay thì Quỳnh Trâm cũng thấy nhạc sĩ Minh Châu có cầm theo uh, album mà anh vừa mới trình làng đó chính là trường ca người Việt vậy thì uh, sẽ dành một chút thời gian để nhạc sĩ Minh Châu giới thiệu về album trường ca người Việt này À, album Trường ca người Việt à, Châu vừa à, mới phát hành mới phát hành à, mấy ngày nay thì à, đây nó là thành quả của 7 năm trời mình thai ngán đó. riêng về phần viết viết cái trường ca người Việt này không á xây dựng bộ khung và viết cái văn bản á, là hết 4 năm và sau 4 năm đó thì trong cái khâu mà thu âm của 3 năm sau này nè thì là cũng vẫn thậm chí đến lúc mà vào phòng thu cũng vẫn còn có những cái phần mình phải chữa chỉnh sửa thêm thì 3 năm À, gần đây là 3 năm Châu đi à, tức là Sài Gòn Hà Nội liên tục để mà mình ừ, làm cái phần nhạc thực hiện à, dạ không vâng à, thực tế thì là coi như là suốt đời đi hoài rồi <laughs> <laughs> đi rất là thường xuyên à, thì ba năm nay á, là đi Sài Gòn Hà Nội liên tục bởi vì à, ở trong cái phần làm nhạc nó có vừa làm ở trong thành phố Hồ Chí Minh mà lại vừa, làm, ở ngoài Hà Nội Ca với những với những cái nhạc thế. sĩ mà coi như là làm việc chung với mình là những nhạc sĩ làm về dòng dân gian mà mang tính chất đương đại tốt nhất yeah. Dạ. rồi à, ca sĩ cũng vậy nữa thâu vào ngày kia thâu cho ca sĩ tùng dương hoặc là nhóm bè nhạc việt là cũng phải ra ngoài hà nội à, vâng. rồi à, cái một cái cũng rất là là là chiếm nhiều thời giờ tức là đón những cái nghệ nhân nhạc cụ dân tộc hàng đầu của Việt Nam mà từ những nghệ nhân đó ở trong những cái đoàn ca nhạc dân tộc Việt Nam hay đi làm những cái à, tháng văn hóa ở nước, nước ngoài, này kia thì nhiều khi yeah. Dạ. mình phải đợi cái à, chú đàn bầu nhiều khi phải đợi cái anh đàn nhị nhiều khi phải đợi cái anh đàn nguyệt khi nào ở đấy rồi vào phòng thu rồi thâu thì là cái, riêng cái phần mà thâu âm á, thì là cũng hết gần 3 năm trời ừ. thì đến bây giờ thì ra được hoàn chỉnh cái trường ca người Việt này để cho thấy rằng tất cả những cái điều mà mình ấp ủ bấy lâu nay cũng giống như những cái cảm xúc mình đã đổ vô trong cái này cho nói thật với các bạn là trong cái thời gian viết cái này nó cũng giống như trường ca bức tranh nước có những cái đoạn mà mình viết khi mình viết là nước mắt mình chảy mình không thể cầm được cái cái cảm xúc của mình rồi ờ, thậm chí khi mà trong phòng thu thu cho ca sĩ hoặc là thâu cái phần nhạc cái sự cái sự thổn thức ấy, nó, nó khiến mình khóc rưng rức luôn yeah. Dạ. Yeah. Dạ thì à, bởi vì nó nó cũng giống như những cái nỗi niềm mà khi mà chú đi ngang qua một cái cánh đồng buổi chiều yeah. Dạ. nhìn người nông dân nghèo cuốc đất hoặc là nhìn đám trẻ nhếch nhác với đàn trâu ở dọc những cái đồng bằng miền trung thì à, một cái niềm thương cảm một cái sự xúc động mãnh liệt lắm là có thể làm mình rớt nước mắt ngay hoặc buổi chiều nhìn cái dòng sông buổi chiều về hoặc cái cánh đồng hiu hắt buổi chiều nó đẹp nhưng mà nó buồn lắm thì cái đời sống của những người dân quê Việt Nam người dân Việt Nam vậy nó cũng gây cho mình những cái sự những cái, những cái sự xúc động mà mà mà mãnh liệt lắm thì tôi nghĩ đó những cái đó nó cũng gần giống như là những cái sự mà nó ờ, âm ỉ những cái cái cái cảm xúc mà nó âm ỉ trong lòng mình mình phải được được viết ra ừ. và tôi nghĩ rằng rất là nhiều người Việt Nam cái tình yêu quê hương một cách tự nhiên và thuần hậu như vậy nó có sẵn ở trong mỗi người dạ. thì là nếu mà mình viết ra được thì đó chính là cái xúc tác để mọi con người Việt Nam có thể tìm thấy sự sự đồng cảm với nhau thì ở đây khi mà xây dựng cái trường ca người Việt này thì từ chàng trai nước Việt cho đến cô gái Việt cho đến trẻ thơ Việt và cho đến cái bài hồn Việt là cái phần năm của chương trình là nó nói lên cái tiếng nói nội tâm của tất cả người Việt đó thì ở trong đó mình tổng kết cả một cái quá trình cả một cái quá trình thăng trầm trong đó hạnh phúc có nhưng mà khổ đau cũng rất là nhiều thì là để một cái nhìn rất là thông cảm về người Việt rồi ngay như cái bài hồn Việt là cái bài cái phần năm đó đó nó có phần nửa bài sau hồn Việt đây nó có nghĩa là ngoài cái thế giới nội tâm của người Việt nó còn là nhắc đến những người Việt đã chết máu dân ta đã đổ rất nhiều từ trên cánh đồng trong núi đồi trong rừng sâu đỏ loang dòng sông tức là rất nhiều người việt đã thấm máu xuống cái mảnh đất này vâng ạ và cũng có thể thấy là 7 năm trời thai ngén một à, tác phẩm để cho ra đời nó thì chắc chắn khi mà tất cả quý vị khán giả đón nhận tác phẩm này cũng cảm nhận được cái sự à, thổn thức, cái sự ray rứt cũng như là tất cả những cái tâm trạng mà anh Minh Châu muốn gửi gắm. Vâng ạ, à, xin được à, cảm ơn anh Minh Châu rất là nhiều vì đã dạ. dành thời gian đến với chương trình chào ngày mới buổi sáng ngày hôm dạ nay. Vâng. Xin cảm ơn các bạn và hy vọng rằng uh, quý vị khán giả khi nghe cái trường ca người Việt của Châu thì đây là một cái trường ca nhằm tri ân tất cả những người Việt và chúng ta qua cái trường ca này chúng ta sẽ mỗi một người sẽ được đi về với cái nội tại những cái đẹp tinh túy nhất mà nguyên thủy nhất Lập từ cà phê Bumi thuộc thượng hạng cùng công nghệ hàng đầu châu Âu